đây đây đây đây lút đồ đi em ơi First blood. Ok ờ, à? ngang nhiên ăn thính trong mặt tàu mà bố láo bố lếu chết chưa Việt Nam Còn thằng bên trên Đợi tay le hồi mình biến ra sau nó được ketinggalan Ui thua quả này ạ à. Mai à. Mẹ mình còn trêu nó Ai à, Mình còn trêu nó quả này ném dìu á Cảm đã Bắn là ăn rồi Ngu quá